đi giữa bao người trên thế gian mới tìm được một trái tim làm tháng năm thêm nhớ thương thế nhưng lại chẳng ngần ngại vì hai ta nỡ xa nhau hoài mình chia tay chẳng lý do chẳng đắn đo thấy một người giống em trên con đường mang hết hy vọng với ai về một hướng anh cứ trông theo bóng người dần xa mang những nụ cười em đã đưa cả thế giới anh đi mất rồi giờ chúng ta xa một đời vì xuân nắng trao em không bằng ngọn gió thu hợp tan chẳng phải do ý trời em ơi là do cách yêu thôi nếu ta vì nhau ngày chi trước những giông tố ngày em nói ta nên dừng lại mà khiến anh như không tồn tại xa cứ xem như là mơ xa em rồi là xa một trời một người giống em trên con đường mang hết hy vọng với ai về một hướng anh cứ trông theo bóng người dần xa mang những nụ cười em đã đưa cả thế giới anh đi mất rồi gió thôi hợp tan trắng với rồi trời em ơi là do cách yêu thôi nếu ta vì nhau ngại chi trước những giông tố ngày em nói ta nên dừng lại sẽ mãi xa nhau Thật rồi phải không em Em đã đưa cả thế giới anh Về nơi đâu Hôm tan chẳng phải rơi Trời em ơi Là do cách yêu thôi Nếu ta vì nhau ngại chi trước những dòng tôi soldier